Nhà thờ Thạch Đa Sáng thứ Bảy 8 giờ 30 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021 anh em đang chuẩn bị uh, các phần quà để uh, giúp bà con uh, trong khu cách ly. Đây là cô Hạnh nè, à, cô Hạnh uh, cô... quay mặt ra cho ông quay. Đây cô Hạnh cá. Còn đây cô Thoa, còn đây bà bà bà bà, bà béo. Phở, phở, phở. Và cô Thu Nga, cô Tuấn, anh Hoàng, anh Hoàng. Đây là bà Tình, bà phụ Tình. Đấy, bà cô Thoa Toàn. Đấy, người đang chuẩn bị uh, những phần quà để, để giúp đồng bào bị uh, cách ly đó. Có nghe đâu đang nghe ông quảng cáo. Thôi mình phải giới thiệu tí. Đây là cũng là ờ, trứng nè, nước mắm nè, à, đồ uh, texture legging cả. Rồi uh, gạo, rồi mì, mì đây đấy. Ờ, mì, mì này tính ra cho bao nhiêu? Bao nhiêu? À? Mỗi uh, tính là mỗi à, gia đình một 10 à, kg gạo, một thùng mì. Đó là tấm lòng của bà con nông dân, của cha xứ hoặc bác ái. giúp đồng bào trong cơn à, khó khăn đâu chở đi chở xe xe phường phường xe xe công an đấy xe có xe rồi thì mình đi xe máy theo chất xe xe để chở đồ tới từ khu vực cách ly thì sẽ ra cho các khu khu trưởng trưởng đó chứ mình đâu có vào mấy khu cách ly được mình đến khu phố các khu phố tới cái khu phố mà có những người trong cách ly thì mới tổ mà đó